Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư Tăng Chùa Ba Vàng chúng con, theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ và sự cắt cử của Đại Tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng Kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử bà con nhân dân được tam bảo che chở, tai ất tật bệnh tiêu trừ, thọ mạng dài lâu, phúc lành tăng trưởng,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 Chí tâm đàn lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo Chí tâm đần lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo Chí tâm đần lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo Thính đại chúng cùng ngồi tụng kinh pháp giới mong muôn chữ phật này hồi tất diệu văn tùy xứ kiết tường vân thành ý phương ân chư phật điện toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát thầm thấm vi diệu pháp bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đăng thọ trì nguyện dài như lai chân thật nghĩa nam mô khai bảo tạng bồ tát Phật nói điềm an lành tôi thường thuở xưa Đức Phật trú tại núi kỳ xa quật thành lá diệt kỳ vi hàng trời người long thân truyền đại pháp luân lúc mấy bên bờ sông hằng phía nam núi có một người phạm chí ni kiền ông ta là bậc trưởng lão kỳ kiều học rộng hiểu nhiều đắng đường ngũ thông hiểu việc xưa nay ông chỉ dạy giáo hóa được năm trăm môn đồ họ đều thông đạt các nước cho việc gì là kiết tường phạm chí đi kiện đáp lành thấy câu hỏi này trong cõi riêng phù có mười sáu nước lớn tám mươi bốn nghìn nước nhỏ nước nào cũng có việc kiết tường như la vàng bạc lưu đi phá lê minh nguyệt thần châu võ giàu sĩ là điểm bao kiết tường mà họ yêu thích nếu họ thấy được những việc trên sẽ hết lời khen ngợi cho đấy là điểm bao kiết tường của nước các đệ tử hỏi lại còn có viết gì đặc biệt kiết tường nữa không nó đối với thân có xây lại không có việc này sách vở cũng không thấy ghi chép một bên phạm trí đi kiền quỳ xuống chắp tay thuật lái mọi việc rồi banh phật banh đức kiếp người thường hành theo sẽ đường phước ra khỏi ẩn ba khỏi an chú niết bàn bây giờ đứng thế tôn liền nói tròn bàn hiền ở chung thường siêng làm phương đức tận trong sạch chân chính là không đã mang từ đại trí tung biết xếp suy theo thời tục phụng tớ bậc tăng đạo thanh kiết tượng tự thành tiêu tuệ giác là tôi Quả la vô số người nghe chứng được pháp nhãn nam mô phật bổn sư sư ca mâu ni dừa quang đề bệ sa sa lu lô đích lưu đề bán lạc bán ra sa sa đăng ta yết ta sa tam biểu tam bồ đà sa đán địa tam bế sai thế bế sai thế bế sai sa tam mô địa đề ta nam mô bát sa bàn thế bế sai sa lu đô thích lưu đi ba lần ba ra sa sa đa ta yết đa đa đa địa tam biểu tam bồ đà sa đán địa tam bế sai thế bế sai thế bế sai sa tam mô yết đề ta tiêu tai các tượng tần chú nam mô tam bán đa mô đà nam ma ban gia đề đà pa ra ba ra ya pa ra ba ra ya pa ra de san sa de san sa san chi ri san chi ri sa pan cha sa pan cha vi de ca dan ti de sa pa nam bo tam man da bo da lam pa ba sa de ha ra sa ra nam bồ tát de ta ge ge ge ong ong ya pa ra ya pa ra ba ra ya pa ni ta ke ne ke om om ya pa ra ya pa ra ba ra ya pa ra ba ra ya pa ra re ta sa re sa sa chi ni sang chi ni sa pa cha sa pa cha phi de ka thân ti de sa pa sáu thời thường an lành trong tất cả thời thấy an lành nguyện ngôi tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sáu thời thường an lành trong tất cả thời thấy an lành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 chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề trên Sư Phụ cùng Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng, cùng công đức lễ Phật tụng kinh hôm nay, xin hồi hướng đến chư thiên thiện thần hộ Pháp. Nguyện xin các ngài đồng gia hộ cho tất cả Phật tử, bà con, nhân dân có duyên tụng kinh cùng với chúng con hôm nay, theo duyên giác ngộ mà được tai ất tật bền tiêu trừ, oan khiên hóa giải,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 từ quý Phật nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn phát tâm vô thượng chúng hết thầy công ngài hòa nam thánh chúng nguyện đem công đức này à. hướng về khắp tân khả địa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 đó là biết nương tựa tam bảo và tin rằng biết đến tam bảo chính là điều tối thượng kiết tường. Mọi người biết sống có hiếu với cha mẹ, có nghĩa với người thân bạn bè, thương yêu giúp đỡ mọi người và muôn loài chúng sinh, sửa đổi bản thân, xa rời những thói quen không tốt khiến dẫn đến nghiện ngập. Thay vào đó là siêng năng nghe Pháp, tụng kinh để được phước lành tăng trưởng, gặp được nhiều điều kiết tường, hiện đời có được cuộc sống hạnh phúc an vui. Thưa quý Phật tử và bà con nhân dân, chương trình Tụng Kinh Cầu An của Chùa Ba Vàng hôm nay là ngày cuối cùng. Vậy nên bà con chăm tụng lại theo các video cầu an nhiều lần, không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Chúc quý Phật tử và bà con nhân dân qua chương trình này mà được kết duyên với Tam Bảo